chắc giờ em đã có ai rồi mưa trong lòng nhưng anh vẫn vui đấy thôi anh cũng buồn anh cũng sầu những thôi cô cười che giấu em với người sẽ hạnh phúc còn anh đau chắc gì em còn nhớ anh lúc này giờ em đắn vòng tay cùng anh em đã say thôi hết rồi những tháng ngày yêu thương chôn vùi nơi ấy lại khóc rồi khóc thật rồi em ơi em đã đi rồi sao anh còn chờ chỉ là buông thôi cứ mỗi đêm về cơn đau dày vò một tối anh ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ chẳng phải anh đớn đau ngộ nhân yêu thương em bấy lâu nghĩ đằng sâu thưa với anh rằng em phải hạnh phúc đừng bận tâm anh vai gánh đau thương anh cổ vợ không yêu đuối em chính là một phần nhịp đập dồn chặt con tim anh vừa mới đây chắc gì em còn nhớ anh giờ em đan vòng tay cùng ai em đắm say thôi hết rồi những tháng ngày yêu thương chôn vùi nơi anh anh khóc rồi khóc thật rồi em ơi em đã đi rồi sao anh còn chờ chỉ là buông thôi cơn đau dày vò một tối anh ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ chẳng phải anh đâu ngộ nhân yêu thương em bấy lâu nghĩ đằng sau hứa với anh rằng em phải hạnh phúc đừng bận tâm anh vai gánh đau thương anh phụ vợ không yêu đuối em chính là một phần nhịp đập dồn chặt con tim anh vừa mới đây thôi nhưng em đã đi rồi em đã đi rồi sao anh còn chờ còn đợi em thôi cứ mỗi đêm về cơn đau dày phó mỗi tối anh ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ chẳng phải anh đâu ngộ nhân yêu thương em bấy lâu sẽ đắm sau đùa với anh rằng em phải hạnh phúc đừng bận tâm anh phải gánh đau thương anh của vợ không yêu vợ em chính là một phần nhịp đập dồn chặt con tim anh